em Tony à, Tiến xin chào quý chị các bạn nhé hôm nay sẽ là là cái cột than mặt cột than cái đây đít này nó làm xong rồi giờ em làm mặt bên đây nhé toàn bộ đây chúng ta kéo theo cầu vân từ trên đến dưới à. xin mời quý chị cùng xem và nhớ ủng hộ kênh của Tony Tiến nhé chúng ta còn một chổi à, giả gỗ à. chổi đây là vân giả gỗ tạo giả gỗ nha và một lon à, dầu gỗ nhé đây này bắt đầu em sẽ tạo vân cho chi tiết cho quý chị xem nhé làm từ đây để cận cảnh lên cho quý chị xem nhé à, một con gỗ của chúng ta thì vừa rồi chúng ta kéo thì chúng ta phải kéo cho đúng cái thế gỗ của nó nhé nó kéo từ trên xuống dưới đó. đó chúng ta sẽ kéo từ vậy nhé cứ kể với chị theo cái à, thế gỗ thôi chúng ta kéo làm sao là tự nhiên nhất nhé tự nhiên nhất mà thân tay nhất các bạn nhé chúng ta thỉnh thoảng cho một em nó cho cái tay đây tầm này em cho một cái vân mình cầu khác đi nhé nó xoáy cầu khác đi chúng ta xoáy kiểu đó nhé. đó xoáy như vậy thì quý chị đã thấy ờ, cảm giác nó khác đi đúng không rồi nhỏ thôi quý chị nhé đó, mắt xoáy của chúng ta như vậy là nhỏ đi một chút đấy chúng ta kéo từ trên xuống dưới này, tệ lắm quý chị nhé những cái điều gì thì chúng ta cũng làm theo đó từ từ đó không thì phải à, sợ phải vội ấy. cứ từ từ làm trời tối rồi thì chúng ta làm ngày mai không gì hết làm sao cho đẹp vậy thôi em nói cho tôi như nhanh lên quý vị cũng không chậm đâu nhé thì mà cái đường này ít này nhỏ này thì làm nhanh được em tạo à, một cách nhanh nhất cho quý chị à, chậm rãi nhất đấy nó cái đoạn trên này nhưng không được thì chúng ta phải kéo ngang cái dọc ở đó nhé rồi chúng ta kéo xong rồi chúng ta kéo tiếp cái tấm bên trong này có xong điện đi dần lên trên các bạn nhé Đây mới là một chùm sơ di cầu thang này quý chị hãy theo dõi trên kênh nhá. Quý chị xem hai kênh ạ. À. Tony Tiến Sơn Đòn và Tiến Sơn Giả Gỗ Giả Đá nhá. Giả Gỗ thì em chuyên về à, giả gỗ, còn Tony Tiến Sơn Đòn em sẽ tổng hợp các à, video ờ, cuộc sống hàng ngày tại khu vực đường lưới ờ, em đang sinh sống này em chia sẻ về du lịch cũng có về về ăn cũng có quý chị nhé kênh bên đi ờ, gốc quý chị còn em sơn giả gỗ là đá thì cũng đi gốc nhưng em làm chuyên về giả gỗ là đá thôi cái thương hiệu đấy em chuyên về làm sơn đấy em nói chuyên về làm sơn thôi nhé nên là chuyên nhà sơn nhà sơn giả gỗ là đá thì chúng ta cầm thể tẻ theo luôn nhé bị cái gì thì chúng ta xử lý ngay không nên chậm trễ để nó khô khó cả dòng này nhanh khô lắm các bạn nhé chúng ta làm đây để xong thì chúng ta lau chùi luôn không phải cần phải cạo đâu các bạn nhé rồi như vậy ta xong thì sẽ làm đường tiếp theo bên đây nhé sẽ kéo từ đây cứ lên trên xuống cho nó đường ra đường về bên sau cái thớ gỗ của chúng ta làm sao cho tự nhiên thoải mái nhất tức là quý anh chị có thể làm à, mức độ quý anh chị làm có thể đẹp nhất em nói cái này ngắn thì chúng ta mới làm này các anh chị mà mới làm làm đường này là dễ làm hơn cái đường dài hơn nhé ngắn một chút này quý anh chị kéo được mà cái kia miễn phí cho các bạn nhé đừng có hoa mè mắt mè nhiều quá nó không đẹp vì mặt mà nhỏ mình làm theo vân gỗ đúng là ngày xưa em làm kéo ngang này cũng có này ngang này chúng ta phải kéo đường kia phải mình theo vân như vậy cái vân cửa gì thì chúng ta kéo cái vân cửa đó anh chị không biết ở dưới biết thì anh chị nghiên trần này em cái trần đấy cái video trước này quý chị hãy à, theo dõi nhá cái video trước thì nó sẽ cụ thể hơn này chống ăn này dễ làm ít thôi các bạn nhé mà trong này không quan trọng chúng ta làm mắt ít nên thoáng ra để nó tự nhiên cái mắt nhiều quá thì nó cũng bị lỗi mà xấu rồi anh quý chị thấy em làm đấy cũng làm đơn giản thế thôi trên này tí em cho một cái xoáy là xong đơn giản thôi xoáy đơn giản đơn bình thường thôi nhìn cảm giác ờ, tầm mắt đập vào nó nhìn nếu mà lưng không phải dừng họ ờ, nhìn họ không biết được các bạn nhé đây là trên tay trái là cái nhìn xem nó cũng thuận nhưng mà mình buộc phải vẽ lên các bạn nhé một cây này nghe mình bán nó hơi mù các bạn đó nên vẽ tầm mắt ờ, chân tự nhiên nhất đấy mình sửa lại luôn nha, cho được luôn này, sang mặt bên kia các bạn nhé còn mặt bên kia nó là xong rồi còn bên kia như này thôi thì nhanh thôi khoảng tầm 10 phút là 15 phút là xong quý vị cả sóng 15 phút rồi nó không nhiều đâu vì cái tấm to mình tưới trần dưới thì mình đã làm rồi thì nó nhanh hơn đó đường dây này sót thì chúng ta phải buộc phải kéo ngang tí nhé, kéo hết mức lên thì nó sẽ đỡ hơn tầng hệ tính lên trên kia mình ngồi cũng được đó kéo như vậy nên là cái tầng tí mình lên trên mình ngồi các bạn nhé một đường trên này đơn giản này. đoạn này nó với quá thì nó hơi ờ, mình đứng hơi bị với thì nó hơi xấu đó tay mình làm sao thoải mái nhất ạ các bạn làm sao mà thấy nó tự tin nhất thì chúng ta mới đẹp được nhé các bạn mà làm mà run run sợ mà không tự tin thì nó khó Đó, như vậy đi như chị vậy cho em đoạn nào thì nó hơi nối thì chúng ta phải chỉnh em ơi các anh chị các bạn cứ thẳng tay cho em không có gì mà mất tự tin nhé cái gì mình mất tự tin mình sẽ sẽ không làm chủ được về chạy cục nha các bạn nhé hạn chế chạy cục nhìn cái này chạy cục chúng ta chỉnh luôn rồi xong đấy nên trên nó nằm lên trên nhé nó cắt thẳng đi ờ, nó đỡ phải ờ, dính ra thì dính ra đỡ hơn nó kéo thẳng được nó kéo là kéo được hết đường của nó nhé các bạn nhé đường kéo ờ, đang kéo dọc nó xuôi không được rồi cháu xong thì em kết đồ bóng luôn em muốn chị xem tảng gỗ đã xong rồi video em à, Tony Tiến cũng à, xin phép dừng ở đây nhé em đã tạo viên gỗ xong rồi xin quý chị tặng à, em Tony Tiến một like ạ và anh em nào chưa bấm nút chuông hay bấm nút chuông để là người đầu tiên nhận được video nhé em xin chào và hẹn gặp lại cái dấu bóng các bạn nhé cái dấu bóng đây mà quét thì quét bóng chúng ta quét cho cho đều kéo đều không để cục nhé nó không sót ấy. chứ không các bạn cái sót này nó sẽ nhìn thấy nhé cái đường ngang chúng ta buộc phải quét ngang toàn bộ cũng là kết theo đúng vân gỗ của nó mình trên quét ngang thôi là quét vậy là đều chỉnh cái đít lên đừng cho cục ở dưới phần phun thì phun thì tốt phun thì đẹp nhưng mà phun nó hay bị bay các bạn nhé anh phun thì có máy phun thì tốt ạ mình nắn ít mà số lượng này mình đi phun thì nó bay nhiều quá tốn dầu mà nó bị bẩn công cái này mình quét nhanh lắm phun mình quét được như vậy thôi quý chị nhé không phải là có vết chổi mình quét làm móng tạo móng nó không có vết chổi rồi đó như là phun nó không có vết chổi nên không phải đâu phun nó đỡ vết chổi quên nên cái này đầu móng thì chúng ta quét không không chổi nên tạo vết có bằng chổi không sợ cái chuyện cô có con chổi ấy có quý chị quét cho em cái đường nhí chạy đi, nó đỡ bị vết Cả cảm quét bóng vào tạo phân bố các bạn nha kéo lên trên nhé chúng ta quét làm sao cho đều anh chị quét sao cho đều hết mức thì mấy cái phần này đơn giản không có như khó khó phức tạp như những lỗ to các bạn nhé cái này nhỏ mặt 20 Ờ, chia sẻ chia sẻ thiệt tình ờ, rất mong quý anh chị ờ, ủng hộ kênh của tiến sơn cộ sơn đá các bạn nhé giả gỗ giả đá đấy các bạn rồi em kéo lên đến nó xong rồi đấy, em sẽ kéo lên trên đoạn bật lên ngu nghịch bật lên không được thì tắt đi rồi em quét đã xong rồi đó chúng ta đã xong phần là mặt bên này nhé là còn kế hoạch bên kia là xong rồi rồi à, cuối video à, em à, tiến sân gỗ chân đá xin phép dừng đây nhé xin mời quý anh chị hãy à, tặng em à, tiến một like ạ à. anh em là chưa bấm nút chuông em bấm nút chuông để người đầu tiên nhận được video mới nhất từ kênh của tiến sân gỗ giả đá nhé em xin chào và hẹn gặp lại